bị nữa bị và đặt nó mua nó mua chắc không bị quá thôi vậy phải không ừ lại qua vậy đi hôm nay là 4 tháng 12 2021 test thử covid anh mận nó mới chọc mũi đó này nữa nè lên mấy gạch hai gạch là có bầu á một gạch là không có bầu rồi qua chữ t rồi mừng rồi sao vậy hả chữ T ai bị là nó hiện chữ T cái, cái chọn chữ T nó có dấu là bị chết bà không có gạch nào là là có chừng sông thang nó <laughs> có bị chữ C thôi à con chợ con gạch hả ừ. rồi yên tâm tốn trăm ngàn bột bột tết con bây giờ nó thắng hết đi ai mà bị là nó in thức chữ T là nó có một gạch ở đó ngày mấy 4 tháng 12 cô rồi về đủ chưa rồi có gạch nè rồi xong rồi không có bầu gì hết chúc mừng <laughs>